Ta đi phần lý thuyết đầu tiên đó là nêu lại các loại góc liên quan đối với đường tròn. Thế thì các bạn nhớ xem là các bạn học những loại góc nào. Đó là gì ạ? Đầu tiên chúng ta học về góc ở tâm. Tiếp theo nữa là góc nội tiếp, góc có đỉnh bên trong và bên ngoài đường, đường tròn, góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung. Được chưa nào? Các bạn chuẩn bị giấy bút, sách vở và đồ dùng học tập. Chúng mình ghi chép bài đầy đủ nhé. Ta đi nội dung đầu tiên, các bạn kẻ giống cô nhé. Về tên góc Ô tiếp theo nó là định nghĩa, tiếp theo nữa là hình vẽ minh họa và công thức tính số đo góc. Đầu tiên ta đi nhắc lại góc ở tâm. Vâng, thì góc ở tâm được định nghĩa như sau. Góc có đỉnh trùng với tâm của đường tròn được gọi là góc ở tâm. Nhớ chưa nhỉ? Cái này là nhớ kỹ lắm rồi đúng không nhỉ? Hình vẽ minh họa như sau. Thế thì đối với tam đường tròn tâm O, hai điểm A và B trên đường tròn tâm O thì lúc này ta có góc A, O, B được gọi là góc ở tâm. À, thế thì cung bị chắn là cung AMB. Nhớ nhá, cung bị chắn là cung nằm trong góc. Nhớ chưa nhỉ? Thế thì ở đây là cung AMB là cung bị chắn. Thì góc A, O, B trong trường hợp này nó được gọi là góc ở tâm. Vâng, vậy số đo của góc ở tâm được tính như thế nào? Ta có công thức như sau.